Ôi, xin chào anh em nhé cái video này tiếp tục để giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu giúp anh em làm cái anh em có thể giành chiến thắng bất kỳ ở những cái sân chơi nào C1 đấu trường luôn luôn anh em có tỷ lệ chiến thắng cao Đó. thì cái bộ hột tài xỉu này nó là cái bộ hột tài xỉu không tang bộ hột tài xỉu này tôi muốn uh, chia sẻ cho anh em Đấy, chia sẻ cho anh em đặc biệt những anh em nào mà đang làm cái cái mà anh em đang bị thua lỗ thì à, anh em chưa có cái bộ hột mà đi lắc nó được ưng ý hay là cái bộ hột đấy nó chưa được ăn độ đấy, hay là không có duyên đấy, thì anh em à, cũng nên à, không giữ làm gì cả đấy anh em tìm mua bộ khác anh em nào lắc nhiều anh em cũng cũng thấy được và cũng cảm nhận được cái bộ hột nào nó lắc được hay những bộ hột nào không lắc được đó những bộ lắc được khi mà anh em sử dụng nó đi chơi tài xỉu Đấy, thì tôi cũng nói luôn trên video để cho anh em uh, hiểu thêm đó chính là khi mà anh em muốn đi lắc tài xỉu anh em có cái bộ hột tài xỉu thứ nhất là không tang thứ hai là hột phải đi đều và thứ ba là tỷ lệ bão phải có và cái cuối cùng cái quan trọng nhất đó chính là anh em có thể khiển được nó theo ý muốn của anh em ví dụ như anh em muốn giữ tài hay là anh em muốn giữ xỉu Đấy, thì anh em có thể điều khiển được Đấy, tỷ lệ của nó lên tới 80% thì anh em đi đến bất kỳ những cái sân chơi nào đấu trường lớn hay đấu trường nhỏ hay những cái đấu trường C1 Đấy, thì anh em vẫn có cái tỷ lệ chiến thắng cao nhé đó thì cái bộ hột này nó hoàn toàn không tan Đấy, nó hoàn toàn không tan và cái cách đi của nó như thế nào Đấy, thì anh em theo dõi video và anh em đặt đơn hàng anh em nhận hột tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc mà anh em thể giữ được hột tài xỉu giờ vào tôi sẽ test cho anh em đây, cái bộ hột tài xỉu này đấy, cái bộ hột tài xỉu này là cái bộ hột tài xỉu không tang dành cho những anh em nào làm tay cái anh em có thể sử dụng nó anh em đi lắc thì nó luôn luôn hiệu quả luôn luôn có tỷ lệ thắng cao nhé thì bây giờ và tôi sẽ test cho anh em để thăm dò xem là ai đánh như nào ai đánh như nào để anh em có thể cân ờ, cân mặt hay là anh em có thể là dở mặt nó hiệu quả hơn nhé thì ờ, đấy chưa gì đã có chén bão rồi đấy, xỉu lên tài à, xuống lên tài giờ xuống xỉu đấy nó bộ hột nó đi rất là khôn nhá bộ hột nó đi khôn hay không thì là tự anh em nhìn anh em sẽ thấy nhá đó đấy đấy đi rất là đều đúng không anh em thì đó đấy chính là cái bộ hột nó đi đều lên tới 80 đến 90 phần trăm như vậy đây thì anh em thấy được đấy, anh em nào mà muốn sở hữu thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé hoặc là anh em đến cơ sở đấy, tôi sẽ lấy ra tất cả những cái bộ hồ tài xỉu bên tôi làm đấy, và chia sẻ cho anh em và để cho anh em lắc thử anh em kết bộ nào anh em lấy còn để về anh em có thể chơi nó hiệu quả hơn nhá đấy thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái bộ hồ tài xỉu không tang mà mới nhất ở bên cơ sở tôi này nhé thì uh, khi mà anh em uh, lắc được cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu à, không tang mới nhất 2021 này ở bên tôi độc quyền ở bên tôi thì à, anh em đi chơi tài xỉu nó rất là hiệu quả đây chính là cái mẹo mà anh em đi chơi tài xỉu hay là cái cách đánh tài xỉu mà nó hiệu quả nhất cái cách lắc nó mang lại cho anh em những chiến thắng cao nhé những chiến thắng cao đấy thì bây giờ tôi sẽ giữ xỉu cho anh em đang xỉu này giữ xỉu này một ba năm này tự xỉu tiếp này đấy, 136 này đấy à, 2 2 3 này đấy, 133 này 123 này đấy, thì cái chén này lên tài đấy thì lên tài thì anh em có thể là giữ tài đấy chỉ bằng cái cái lắc bình thường thôi